Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập những thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đại. Xưng tăng tinh Phật sự phổ huân chư chúng sanh giai phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viễn thành vô thượng đạo.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 đừng nghe pháp chung xin thanh thường nghe rong lãng nghe đạo à, cảm à, thông à, không thể nghĩ bạn ơi lưới đê châu vĩ đạo trang đảnh lễ nam mô từng hư công biển pháp ma giới qua hiền vì lai thập mà phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường à, trụ à, tam bảo Chia tỏ dược xưa à, khó được gặp hiểu giác ngộ tư pensar. chỉ tâm đàn lễ chỉ tâm đảnh lễ lượng à, nghi à, ಏ Yeah. trang nghiêm đại sen phục nguyện tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm bồ tát thanh tăng phạm vương đế thích tử thiên vương chúng thiên long bằng bồ Hồ Phạm Thân Vương Nhân Thiên Thiền Thần Đồng Thùy Chứng Minh Gia Hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành tiểu dục tri tục Đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chánh eh, pháp. Chúng con kính nguyện Sư Phụ của chúng con tứ đại điều hòa trụ thế xa bà dài lâu. Đời đời các kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức như lai. Phổ đồ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuận lời đức Phật dạy tín sâu nhân quả phan tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ giải thoát an vui hồi hướng cho tăng chúng an hòa tinh tấn tu tập cầu thanh quả cầu vô thượng bồ đề Nguyện cho cha mẹ hiện đời của Tăng Ni Phật từ chùa Ba Vang chúng con được tăng long phúc thọ. Cha mẹ qua vàng được siêu sinh cảnh giới an lành gặp tam bảo tu hành mô thoáng khôn. Nguyện cho những dân Phật tử đang trong khu vực cách ly đã gửi danh sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chưa ngoan khi ngoan kênh hoa dài mang vì bình an phúc lành tăng trường các sư kiến tượng Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiền nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phật tâm cúng dương và tu tập được tăng phúc tăng duyên giảm trừ nghiệp chướng an vui hạnh phúc hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hương cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trừng vong đồng bào tự nàng sớm nương tựa về nơi chính pháp tu hành sớm được giải thoát khắp nguyện à, phương ban khắp tất cả đứng đồ quân sanh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dứt nghe sạch nọ Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Công phu công đừng